Ông Nguyễn Trọng Nghĩa trước đây là Thượng tướng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị từ rất lâu. Ông đảm nhận chức vụ này từ năm 2012 cho đến năm 2021, trải qua hai đời chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, đó là thời ông Ngô Xuân Lịch và thời ông Lương Cường. Ông Ngô Xuân Lịch thì sau đó lên chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và vào Bộ Chính trị khóa 12, còn ông Lương Cường lên Đại tướng và vào Bộ Chính trị khóa 13. Vấn đề là khi Đại hội 13 sắp diễn ra ông Lương Cường là người có triển vọng nhất để lên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thì bất ngờ mất lợi thế vào tay ông Phan Văn Giang. Nếu ông Lương Cường lên được Bộ trưởng thì ông Nguyễn Trọng Nghĩa sẽ nắm chiếc ghế chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Ghế này rất có triển vọng để lên Đại tướng và vào Bộ Chính trị, đồng thời có khả năng sẽ lên chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Nhưng việc Phan Văn Giang lấy một chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vào giờ chót đã làm vỡ kế hoạch của ông đây là hình ảnh ông Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban tuyên giáo Trung ương. Ông Nguyễn Phú Trọng là người đi lên từ ngành lý luận và tuyên truyền. Hiện nay, ông Nguyễn Phú Trọng đang nắm rất chắc Tổng cục Chính trị. Bên Tổng thống mưu, ông Phạm Minh Chính lại có sức mạnh ảnh hưởng hơn rất nhiều. Ông Lương Cường hiện nay đã là 65 tuổi, là tuổi giới hạn của một ủy viên Bộ Chính trị. Vì thế, tại đại hội 13, ông Lương Cường đã không giành được chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và xem như ông Lương Cường đã mất hết cơ hội. Bởi vì đến năm 2026, ông Lương Cường đã 67 tuổi và buộc phải về hưu. Vì thế, ông Nguyễn Phú Trọng mới có ý định xây dựng cho tương lai của ông Nguyễn Trọng Nghĩa. Lịch sử hiếm khi nào có cùng một lúc lại có đến hai ủy viên Bộ Chính trị trong Bộ Quốc phòng. Đại hội 13 là một ngoại lệ, ông Lương Cường và ông Phan Văn Giang đều là ủy viên Bộ Chính trị. Vậy nên, nếu ông Nguyễn Trọng Nghĩa muốn vào Bộ Chính trị thì Bộ Quốc phòng có quá nhiều ủy viên Bộ Chính trị. Đây là lý do mà ông Nguyễn Phú Trọng phải kéo ông Nguyễn Trọng Nghĩa về ban bí thư. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Bá Thanh cũng là một trường hợp không với tới được Bộ Chính trị. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đã rời khỏi Bộ Quốc phòng và là cơ hội rất lớn cho ông, bởi ông ở lại thì e là cơ hội tiến thân không còn. Khi sang ban tuyên giáo, ông Nguyễn Trọng Nghĩa được bố trí vào vị trí mà lâu nay vốn dành cho một ủy viên Bộ Chính trị Trước đó, ông Nguyễn Phú Trọng đã bố trí cho một ủy viên Trung ương Đảng vào vị trí dành cho ủy viên Bộ Chính trị. Đó chính là ông Nguyễn Văn Nên với chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Trước ông Nguyễn Văn Nên đã có hai trường hợp ông Nguyễn Phú Trọng cũng làm như thế nhưng thất bại. Đó là trường hợp ông Nguyễn Bá Thanh và ông Vương Đình Huệ. Ông Thanh từ bí thư của Đà Nẵng về ban nội chính làm trưởng ban, vị trí này dành cho ủy viên Bộ Chính trị nhưng ông Nguyễn Bá Thành chỉ là một ủy viên Trung ương Đảng mà vẫn được ngồi vào đó. Ông Vương Đình Huệ thì nắm trưởng ban kinh tế Trung ương và đến hội nghị Trung ương lần thứ 7 của Trung ương khóa 11, cả ông Nguyễn Bá Thành và ông Vương Đình Huệ đều không thể được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ý đồ này bất thành được cho là ông Nguyễn Tân Dũng đã cản đường. Tuy ông Thành và ông Huệ bị cản đường nhưng đến đại hội lần thứ 12 ông Huệ cũng vào được Bộ Chính trị, còn ông Nguyễn Bá Thanh thì đã về với ông bà tổ tiên và không còn cơ hội nào nữa. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng là con người rất khó lường. Thời ông Nguyễn Bá Thanh và ông Vương Đình Huệ vào Bộ Chính trị khó khăn là bởi ông Nguyễn Tân Dũng còn đang đương chức. Tuy nhiên giờ đây, người có sức mạnh tương đương ông Nguyễn Tân Dũng không còn nữa. Vì thế con đường của Bộ Chính trị của Nguyễn Trọng Nghĩa là thanh thang. Tuy nhiên tính khí ông Tổng Bí Thư ngày một càng trở nên thất thường, và đó cũng là một rủi ro cho ông Nguyễn Trọng Nghĩa. Nếu không có gì đột biến, thì rất có thể trong khoảng giữa nhiệm kỳ Trung ương Đảng khóa 13 này, ông Nguyễn Trọng Nghĩa sẽ vào Bộ Chính trị trong một hội nghị Trung ương nào đấy. Hiện nay có hai ủy viên Bộ Chính trị có ghế đang bị lung lay, đó là ông Đinh Tiến Dũng và ông Phạm Bình Minh. Nếu giữa nhiệm kỳ có một ủy viên Bộ Chính trị nào đó bị khuyết điểm, thì đấy là cơ hội lớn cho Nguyễn Trọng Nghĩa.